Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích và những câu chuyện hay. Không chỉ tại Lào, nhiều quốc gia trên thế giới đã từng trải qua những giây phút kinh hoàng khi hàng tấn nước từ các con đập thủy điện bị vỡ đổ xuống làng mạc, nhà cửa cuốn trôi tất cả với sức mạnh không gì cản nổi của dòng nước. Hãy nhìn lại những thảm họa vỡ đập kinh hoàng trên thế giới. Đập Bản Kiều, Sumadian, Chú Mã Điếm, Hà Nam, Trung Quốc Việc xây dựng đập Bản Kiều được bắt đầu vào năm 1951 và hoàn thành một năm sau đó. Đập được xây dựng với mục đích kiểm soát lũ lụt ở Hạ Lưu và cũng là một công trình thủy điện hồ chứa tổng cộng 492 triệu mét khối nước. Mặc dù ban đầu, con đập này có xuất hiện một số vết nứt và một số lỗi xây dựng khác. Nó được sửa chữa và người ta cho rằng con đập không thể bị phá hủy. Tháng 8 năm 1975, mưa đặc biệt lớn ở thượng nguồn sông Hoài do ảnh hưởng của cơn bão lớn thứ ba của Trung Quốc năm đó. Nina dẫn đến trận đại hồng thủy được coi là một trong những thảm họa vỡ đập thủy điện khủng khiếp nhất trong lịch sử. Sự cố này được gọi là 75,8, xảy ra vào ngày 7 tháng 8. Khi đó, lượng nước trong hồ thủy điện này là khoảng 697 triệu mét khối. Tại thời điểm đó, nhà máy thủy điện Bản Kiều được xem là có khả năng đáp ứng 1 phần 3 nhu cầu sử dụng vào lúc cao điểm của cả Vương quốc Anh. Công suất của nhà máy lên đến 18 gigawatt, tương đương 9 nhà máy nhiệt điện hay 20 lò phản ứng hạt nhân. Theo báo cáo của cơ quan thủy văn tỉnh Hà Nam, sự cố 75,8 đã khiến gần 170.000 người thiệt mạng, trong đó 26.000 người chết trong lũ. Số còn lại thiệt mạng do dịch bệnh và nạn đói. Thêm vào đó, khoảng 11 triệu dân trở nên vô gia cư khi hơn 5 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Sự cố kinh hoàng đã đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải tập trung cao độ vào việc sửa chữa những con đập có nguy cơ bị vỡ. Kèm theo đó, 11 triệu mẫu đất nông nghiệp bị phá hoại, 5,96 triệu ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi 3.743 triệu con gia súc gia cầm, 102 km tuyến đường Bắc Kinh – Quảng Châu, dọc tuyến Nam Bắc Trung Quốc bị phá hoại, ách tắc giao thông 18 ngày, thiệt hại kinh tế gần 10 tỷ nhân dân tệ. Đập Gleno Italia vỡ năm 1923. Gleno là một đập liên vòm bằng bê tông được xây trên sông cùng tên, thuộc tỉnh Bergamo phía bắc Italia. Đập được xây dựng trong những năm 1916-1923 nhằm mục tiêu thủy điện. Dự án đập này do tư gia Vicano đề xuất và triển khai xây dựng. Phương án ban đầu là đập bê tông trọng lực và móng đập đã được làm xong năm 1921 đang trong lúc thi công vì lý do kinh phí, phương án đập được thay đổi thành đập liên vòm. Đập liên vòm được xây dựng trên móng của đập trọng lực theo thiết kế cũ, đập cao 43 m, hồ chứa có dung tích 4,5 triệu mét khối. Tháng 1 năm 1923, các con đập đã hoàn thành 80%. Ngày 22 tháng 10 năm 1923, đập đã khánh thành cùng với hồ chứa đầy nước sau trận mưa lớn. 40 ngày sau, lúc 6 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 12 năm 1923, một bản trụ trống của đập bị nứt và gãy. Trong vòng vài phút, khối nước trong hồ ở độ cao khoảng 1.535 mét so với mực nước biển đổ ập xuống tàn phá dữ dội làng mạc và thị trấn trong thung lũng phía dưới. 356 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập này. Sau thảm họa khủng khiếp đó, người ta cũng bỏ luôn đập, không xây lại hay phục hồi gì nữa. Nguyên nhân là do thi công không đảm bảo, mắc nhiều sai phạm kỹ thuật, xi măng và cát lẫn nhiều tạp chất. Thép được đem dùng lại từ những vật dụng hư hỏng trong chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918. 40 năm sau, cũng tại nước Italia, vào tháng 10 năm 1963, một trong những con đập cao nhất thế giới mang tên Vajon, nằm ở vùng thung lũng sông Vajon đã bất ngờ sụp đổ do một trận động đất. Chỉ trong 45 giây, 260 triệu mét khối nước đã bao trùm toàn bộ khu vực. Thậm chí nước từ hồ chứa khi đổ xuống các ngôi làng cạnh đó còn tạo nên các cơn sóng cao tới 250 mét, khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng. Thảm họa đập vỡ Manpaset tại Pháp, hơn 400 người thiệt mạng. Kiến trúc sư người Pháp Henri Coigny, sinh năm 1891, mất năm 1960. Người thiết kế 70 công trình đập cho 14 nước trên thế giới từng nói, trong tất cả các công trình do con người xây dựng, đập gây chết người nhiều nhất trên thế giới. Thảm họa vỡ đập Manbaset tại Pháp năm 1959. Vào khoảng 21 giờ 13 phút ngày 2 tháng 12 năm 1959, đã tạo nên dòng thác lũ kinh hoàng, khiến ít nhất 412 người thiệt mạng, minh chứng cho nhận định của kiến trúc sư Andriy Koyny. Và điều đáng nói ở đây, chính Andriy Koyny là người đã thiết kế cho đập Manvaset vào những năm đầu thập kỷ 1950. Thời điểm xảy ra thảm họa, toàn bộ bức tường chắn của đập nước Manvaset sụp đổ hoàn toàn do không thể chịu được áp lực nước đến từ cơn bão mang mưa đổ ồ ạt lên con sông Rayran. Ngay lập tức, dòng nước bị đè nén chảy mạnh dữ dội, tạo thành dòng thác lũ cao 40 mét, di chuyển với tốc độ 70 km h gần 20 m trên giây, đổ ụp xuống hàng nghìn ngôi nhà ở thị trấn Frejus. Vài phút sau khi sự cố xảy ra, dòng nước lũ khủng khiếp đã phá hủy hoàn toàn hai ngôi làng Mabaset và Pozon. Đường cao tốc trong vùng khiến hơn 400 người thiệt mạng trong dòng nước lũ chết người, gây thiệt hại nặng nề về của. 20 phút sau, nước tiếp tục phá hủy nhiều công trình kiên cố và hệ thống giao thông khác của thị trấn Frejus trước khi đổ hết ra biển. Sau sự cố, người ta còn tìm thấy xác những người dân chìm dưới bùn đất, dày hàng chục mét, có người lại bị dòng lũ cuốn trôi thẳng ra biển. Ngày 2 tháng 12 năm 1959 trở thành ngày đen tối bậc nhất trong lịch sử nước Pháp. Vỡ đập Francis Mỹ The Francis được xây dựng vào năm 1926, nằm ở hẻm núi San Francisco. Do những sự bất ổn về địa chất của khu vực này, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên các bức tường của con đập này. Những dấu vết này được kiểm tra và sửa chữa nhưng không thực sự cẩn thận, bởi nhà quản lý lúc đó cho rằng những vết nứt này là hoàn toàn bình thường và đã không dành sự quan tâm đúng mức cho những hư hại tưởng như là nhẹ này. Hậu quả là vào ngày 12 tháng 3 năm 1928, các bức tường của con đập đã không thể chịu được dòng nước và sụp đổ, khiến hơn 74 tỷ lít nước dồn xuống bất ngờ. Sóng cao đến 43 mét và tấn công các vùng lân cận, gây ra thiệt hại rất lớn. Theo số liệu thống kê, sự cố này khiến ít nhất hơn 600 người thiệt mạng. Đập Southfork, Mỹ đập Suffolk nằm gần Suffolk, Pennsylvania, Mỹ. Nhiều nhân viên làm việc tại con đập này đã báo cáo với cấp trên rằng họ phát hiện ra nhiều dấu vết dò dỉ ở một số phần. Tuy nhiên, tất cả những gì mà các kỹ sư thời đó làm chỉ là lấp đầy các vết nứt đó bằng bùn và rơm. Việc này chỉ có thể làm cho những vết dò dỉ tạm ngưng, nhưng về lâu dài thì không giải quyết được vấn đề gì. Tháng 5 năm 1889, mưa lớn đã khiến do lũ tràn về. Còn đập vốn bị suy yếu và không được thiết kế để chịu được lượng nước khổng lồ mà mưa lớn đem lại. Con đập này bị bỡ và khoảng 20 triệu tấn nước tràn xuống ngày 21 tháng 5 năm 1889. Thiệt hại do sự cố này gây ra ước tính khoảng 17 triệu USD và khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Vỡ đập Machu Hai Ấn Độ Tại Ấn Độ, do chủ quan và thiếu đi các biện pháp khẩn cấp, Trận mưa lớn và lũ lụt năm 1979 đã khiến con đập Machu 2 nằm trên sông Machu sụt vỡ và gây nên cái chết của hàng nghìn người. Cho tới nay, vẫn chưa có báo cáo chính thức về số người chết, nhưng nhiều nguồn tin Ấn Độ khẳng định con số này phải lên tới 15.000 người. Bởi chỉ trong vòng 20 phút, những con sóng cao 10 mét đã nhấn chìm một thị trấn cách đó 5 km. Sự kiện này đã đi vào lịch sử thế giới với tên gọi thảm họa Moby. Con đập này nằm trên sông Machu, gần một thị trấn nhỏ có tên là Movi, quận Rakot, bang Gujarat, Ấn Độ. Đập Patano de Bunte tại Tây Ban Nha Năm 1802, cơn mưa lớn lịch sử tại Tây Ban Nha đã khiến con đập Pantano de Bunte nằm ở vùng Locca không chịu nổi sức nước và vỡ bờ, khiến ít nhất 608 người thiệt mạng hàng nghìn mét khối nước đổ ập xuống khu dân cư và ảnh hưởng tới 1.800 ngôi nhà và hơn 40.000 cây cối. Đập Kelly Barnett tại bang Georgia, Mỹ, ngày 6 tháng 11 năm 1977, mưa lớn đã khiến đập thủy điện Kelly Barnett, một đập đắp bằng đất ở bang Georgia, Mỹ bị vỡ làm 39 người thiệt mạng và thiệt hại về tài sản lên đến 3,8 triệu USD. Theo điều tra sau đó, Nguyên nhân dẫn đến sự cố là khi xây dựng, các kỹ sư đã tính toán sai về độ dốc mái đập. Điều này đã làm thay đổi trọng tâm và khả năng chịu lực của con đập trong điều kiện trời mưa lớn. Con đập này đã không bao giờ được xây dựng lại và tại nơi xảy ra sự cố, người ta đã xây dựng một đài tưởng niệm để thu hút khách du lịch. Đập Lore tại bang Colorado, Mỹ ngày 15 tháng 7 năm 1982 Đập đất Lo được xây dựng trong công viên quốc gia Rocky Mountain, bang Colorado của Mỹ bị vỡ, khiến 830.000 mét khối nước tràn ra, làm 3 người cắm trại trong khu vực thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên đến 31 triệu USD. Lo là hồ tự nhiên với diện tích mặt nước là 66.000 mét vuông, ở độ cao 3,3 km so với mực nước biển trên dãy núi Rocky. Năm 1903, nhóm những nông dân trong khu vực đã xây dựng một con đập bằng đất để tăng diện tích mặt nước của hồ lên đến 190.000 m2 với mục đích cung cấp nước cho tưới tiêu thủy lợi trong vùng. Khi con đập bị vỡ, lượng nước khổng lồ đã chảy xuống thùng lũng phía dưới với tốc độ 510 m khối trên giây, tạo nên rãnh lớn dưới thùng lũng. Với tốc độ khủng khiếp này, cả hồ nước đã cạn chỉ trong khoảng một phút.